Hello, xin chào tất cả anh chị em Anh chị em hôm nay khỏe chưa ạ? Hôm nay chúng ta thấy là một cái phiên giao dịch Có lẽ là rất nhiều anh chị em cảm giác là hết hồn, lo lắng, sợ hãi Mệt mỏi Và sau đó lại chúng ta lại có cái sự kỳ vọng là thị trường lên Bao nhiêu anh chị em hôm nay cảm giác là lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi Khi mà thị trường lao dốc mà chúng ta cảm giác không kiểm soát được ạ Thì hãy comment số 1 để chúng ta bắt đầu chia sẻ về xu hướng thị trường chứng khoán trong tuần tới sẽ diễn ra như thế nào với cơ hội đến với chúng ta tiếp tục có cơ hội hay không hay là chúng ta thị trường bước vào một chu kỳ downtrend thị trường bước vào một chu kỳ giảm vậy cơ hội nó là gì cơ hội nó là gì hoặc là khả năng downtrend có thể tiếp tục xảy ra hay không thì hãy đón xem video của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ à. cũng biết rằng rất nhiều anh chị em đang lo lắng và cảm giác là bất an khi mà thị trường là sao thị trường nó không như ý muốn với hỏi thật ra là chúng ta biết là tâm lý nó đến từ đâu à? vậy nếu ai để ý một chút thì chúng ta quan sát một chút là ở xung quanh chúng ta cũng với những con người trong tiếp xúc thì mỗi người có một tâm lý khác nhau ở tính cách chúng ta có bốn tính cách khác nhau những người mà tính D á, ai mà biết là nếu chúng ta gọi là tính D là tính rất là mạnh mẽ quyết đoán đúng không làm việc và thường thì những người tính D ấy, là họ luôn lao vào họ tấn công và khi đó có thể một lý do nào đó kế hoạch của họ không à, không được chắc chắn và có thể họ sẽ thợ dẫn đến thất bại sợ hãi với đấy là những người tính đề bạn biết rằng trong đầu tư chứng khoán và những người mà anh chị em nào có tính đề khi mà chúng ta mua là chúng ta mua có kế hoạch để chúng ta mua mua và không kiểm soát được xu hướng không kiểm soát được cái gì đó thì dẫn đến là chúng ta bị mất thăng bằng khi mà thị trường nó có những cái giảm mạnh này nên chính vậy chúng ta thấy là mỗi một người mỗi con người nó có bốn cái cách khác nhau tính đề này à, tính y này tính s và tính c thì với những mỗi tính cách như vậy thì nó sẽ phản ánh một cái thị trường bức tranh toàn cảnh thị trường sẽ dao động theo những cái tính cách khác nhau tuy nhiên thì ở một thời điểm nào đó thì chúng ta thấy là cái nỗi sợ hãi nó đến từ đâu nó đến từ sự mất mát lo lắng sợ hãi à, ai thì em thấy là lo lắng sợ hãi chúng ta cảm thấy mất mát và à, khi mà chúng ta mất là chúng ta sẽ đau đáu đâu mất khi mất tiền đúng không mất tiền hay mất cơ hội thì chúng ta đều là lo lắng sợ hãi tuy ừ. nhiên thì phần lớn chúng ta là lo lắng về mất tiền cũng có một số anh chị em thì lo lắng vì mất cơ hội nếu chúng ta mua cổ phiếu thời điểm này thì chúng ta mất cơ hội đến chính vì vậy thì mất tiền hay mất cơ hội nó đều là tạo ra những cảm xúc rất là mệt mỏi với chúng ta nên chính vậy bản thân chúng ta cần phải hiểu rõ được tại sao nó lại như vậy cách vận động như này và bắt buộc chúng ta phải có nguyên tắc những ai mà có tính y tức là cái tính y là họ sử dụng nguyên tắc rất là cao nhưng nếu chúng ta sử dụng tính y mà nguyên tắc của chúng ta lại gặp những cái người thầy hay là những cái phương pháp mà bị sai thì cái nguyên tắc đó chúng ta gọi là nguyên tắc sẽ phá hỏng vào cuộc đời chúng ta có nhiều người thì khi mà chúng ta đầu tư giá trị chúng ta cứ tiếp tục nguyên tắc đầu tư giá trị và không hiểu là đầu tư giá trị không biết là nó có lãi không và chúng ta cứ đầu tư sau một năm hai năm ba năm cuối cùng là chúng ta gì ạ à, lỗ quá không chịu được rồi chúng ta thay đổi cái cơ hội và lúc đấy nó quá mệt mỏi bởi vì chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để chúng ta đi theo tính cách chúng ta nên rõ ràng là mỗi tính cách nó ổ hỗ trợ chúng ta một phần nhưng tuy nhiên mọi thứ chúng ta cần phải chuyển chuyển và trong đầu tư chứng khoán anh chị em cũng cần phải có những cái kế hoạch có những uyển chuyển và hôm buổi trưa hôm nay chúng tôi nói là đầu tư chúng ta phải có kế hoạch nhưng biết để làm sao có kế hoạch biết để sao có sự uyển chuyển biết làm sao để chúng ta thành công thì hôm nay Dũng sẽ nói một số cái cách để anh chị em có thể ờ, có một cái hệ thống có một phương pháp trước khi mà chúng ta giao dịch hoặc trước khi anh chị em là F0 F0 hoặc là F1 hay F2 mà chưa có lợi nhuận trong nhiều năm thì đầu tiên đó, anh chị em sẽ tìm cho mình một cái hệ thống phương pháp đầu tư mà trên thế giới chúng ta đầu tư nhìn trên thế giới đã thấy rằng những cái thiên tài đầu tư cá nhân họ thành công những thiên tài đầu tư cá nhân đã thành công đúng không những nhà đầu tư cá nhân thiên tài rồi họ đầu tư thành công thì đấy là cái hệ thống mà anh chị em cần phải uh, nghiên cứu cần phải đọc cần phải xem là ai đầu tư trong đó sau đó thì chúng ta thì xem ở trong Việt Nam này có ai đã áp dụng hệ thống đấy thành công rồi à, những ai đã áp dụng hệ thống đấy thành công những ai áp dụng đấy chiến lược đó đã kiếm được nhiều lợi nhuận thì hãy xem ở Việt Nam hãy xem những người bạn gần nhất hãy xem những cái gì những người mà chúng ta kiếm được thì đầu đấy là những cái mà chúng ta cần học hỏi không phải là chúng ta cứ đi thấy là ông Warren Buffett ông đầu tư thành công mà chúng ta bảo ô em phải đầu tư giống như ông ngài Warren Buffett nhưng một người mà đầu tư quản lý quỹ mà với chúng ta thì đầu tư có mấy chục triệu có mấy trăm triệu có mấy tỷ à, thậm chí là vài chục tỷ mà anh cứ đòi đầu tư theo kiểu giống như quản lý quỹ thì cái chuyện mà ngã sấp mặt hay là chết sấp mặt nó chuyện rất bình thường đúng không đấy là câu chuyện rất bình thường câu chuyện thứ hai đó là sau khi mà chúng ta gì ạ có một cái hệ thống đầu tư mà mô phỏng ở nước ngoài rồi nó đã về có những người thầy hay có những người bạn cho nó mô phỏng để cho nó thành công rồi thì những cuốn sách nó củng cố cuốn cuốn sách nó củng cố cái niềm tin chúng ta hoặc là những trải nghiệm nó củng cố niềm tin chúng ta nên có rất nhiều người khi mà trong cái thị trường nó giảm dốc như này thì người ta luôn luôn tìm ra những cổ phiếu tuyệt vời để cho ngày mai thứ hai hoặc thứ ba khi mà trường có hồi phục thì họ đã đón được những cổ phiếu tuyệt vời nhất ngược lại có những người mà khi mà đến phiên này họ lo lắng họ trách móc họ chửi rất nhiều nơi họ lên diễn đàn họ nói nọ nói điểm đặc điểm của những người tính nghi những người mà luôn luôn đổ lỗi cho người khác ai mà luôn luôn đổ lỗi người khác thì thực sự đấy là những người tính nghi và những người này thực sự là đau khổ họ làm thì họ làm theo nguyên tắc họ làm theo nguyên tắc và khi mà bị sai họ không nhận trách nhiệm về mình đấy là những người tính nghi và còn rất nhiều tính cách khác nữa Dũng chỉ muốn cho anh chị em là trên thị trường vì nó có mỗi người nó có quá nhiều tính cách khác nhau có bốn tính cách khác nhau người ta tạo ra một cái thị trường hỗn độn nhưng thực ra cái hỗn độn đó nó đều trong kiểm soát những cái, cái thuyết hỗn mang á những thuyết mang là một thuyết mà ở trong sóng ấy lớp người ta nói cái thuyết hỗn mang thì thực tế mọi thứ nó vận động theo một chu kỳ nên ở đây chúng ta thấy là tất cả biến động như này nó cũng đều là chu kỳ cả anh chị em nó đều chu kỳ nên trong buổi tối hôm nay trước khi mà chúng ta chia sẻ một phần chính hôm nay thì chúng ta sẽ nói về thị trường nó đang ở đâu thị trường đang ở đâu ạ tại sao nó cần phải giảm mạnh khi mà trong quá trình tích lũy có quá nhiều sự đeo bám của các nhà đầu tư cá nhân của các nhà đầu tư nhỏ lẻ việc rũ bỏ là chuyện cần thiết vậy quá trình rũ bỏ này là rũ bỏ như nào à, rũ bỏ này à, là rũ bỏ như nào có những người mà rũ bỏ đúng không có những cái cổ phiếu rũ bỏ nhưng có thể là những cổ phiếu đó đây là cơ hội để Bitcoin bán ra bao nhiêu cổ phiếu rút bỏ để big boy nó mua thu gom vào vậy big boy nó rút bỏ như thế nào câu chuyện nó gì đấy tại sao nó phải rút bỏ nếu anh chị em cứ bám theo nó nó lên được không ạ à? bám theo nó nó có mua được nhiều cổ phiếu không bám theo nó thì chúng ta quan tâm quá nhiều với nó thì nó có kéo lên cổ phiếu lên là chắc chắn nó không kéo lên rồi nên chính vì vậy rũ bỏ là một trong yếu tố quan trọng nhưng cũng rõ ràng rũ bỏ hay không thì Dũng sẽ đưa ra chúng ta những cái chiến lược để anh chị em có thể có những cái kế hoạch đầu tư chẳng hạn là cách đây một vài hôm hôm qua trưa hôm qua hôm kia gì đó tôi bảo là anh chị em bán giảm bớt tỷ trọng đi giảm bớt tỷ trọng đi khi mà giảm bớt tỷ trọng cái điều đầu tiên là làm cho chúng ta cân bằng về tâm lý cảm xúc bởi vì trong xu hướng thì chúng ta cũng chả biết là nó lên xuống hoặc là có những lúc thì chúng ta rất khó để định hình là lên lên xuống bởi vì khi mà thị trường nó gãy cái đường ép mà SMA 50 với khối lượng lớn khối lượng rất lớn rất lớn thì nó có thể xu hướng điều chỉnh và giảm rất là sâu với thực thế thị trường à, hiện tại thì cái việc mà nó giảm sâu hoặc là giảm nông hay là khối lượng lớn chúng ta không kiểm soát được anh em biết vì sao không kiểm soát được không ạ bởi vì khi mà chúng ta vẫn bị tắc nghẽn tắc nghẽn về gì tắc nghẽn về cái giao dịch trên thị trường nên cái việc mà kiểm soát khối lượng lớn thực sự chúng ta không kiểm soát được và nếu chúng ta không kiểm soát được mà chúng ta cố tình kiểm soát thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta không xoay được cái cối xoay gió mà chúng ta cứ bảo là chúng ta cần phải xoay được nó đã thế thì cái điều gì sẽ diễn ra chúng ta chỉ mờ là là gọi là dã tràng đúng không đúng không tất cả điều đó chúng ta thấy rằng là chúng ta nếu chúng ta không làm được đó thì hãy cho thị trường nó vận động như nào chúng ta theo hướng đó cái điều đó là điều thông minh nhất đừng có chống lại thị trường chống lại thị trường là chết đấy anh chị em ạ à. không chống lại thị trường chúng ta đi theo thị trường đi nương theo thị trường thì trước khi nói thị trường hôm nay chúng ta để ý một chút ạ à, anh chị em này thị trường lúc này khi mà rũ khỏi đường SMA 50 anh chị em thử comment lại khi mà trình rũ khỏi SMA 50 có sự bán tháo không hello anh chị em comment lại nếu quan sát ở đây anh chị em thấy có sự bán tháo không nếu mà bán tháo anh chị em comment cho Dũng số 1 nếu không bán tháo thì cho men số comment số 2 vậy hôm nay chúng ta thấy là VN30 đã gãy cái đường SMA 50 và việc bán tháo hay không bán tháo chúng ta đang diễn ra như thế nào đấy cái điều đầu tiên có lẽ một số anh chị em sẽ thấy là với cái việc mà cổ phiếu đang nằm dưới cái đường SMA 50 20 thì cái việc mà ở trong này là là tiêu cực nhưng thực tế cái mấu chốt ở đây tất cả các quỹ các tổ chức trong một xu hướng đi lên trong một xu hướng lên thì họ quan tâm nhiều đến cái chỉ số SMA 50 có thể anh chị em sẽ thấy rằng là Dũng ít khi sử dụng các đường SMA để cho cái việc và ờ, nghiên cứu đầu tư của mình tuy nhiên thì trong hôm nay Dũng lại đưa ra vào à, đưa vào thì rõ ràng anh chị em thấy rằng là thực tế đây là tâm lý chung tại một thời điểm nhất định nếu mà cổ phiếu gãy cái đường SMA 50 ngày cái đường SMA 50 ngày là cái đường SMA khá xa và trong một cái gì ạ trong một cái xu hướng mà có nhiều cái thông tin mọi người cứ gọi là thông tin tiêu cực khi Covid đang diễn ra đúng không kia sự phức tạp nên nhiều người cứ tập trung vào Covid nhưng tuy nhiên thì chúng ta cần phải thông minh hơn cần phải gì ạ cần phải phải có một góc nhìn khách quan hơn thế bây câu hỏi là đặt ra là chúng ta có bán không việc gãy mà chúng ta thấy nếu bán tháo chúng ta phải bán ra nhưng tuy nhiên bán tháo ra chúng ta có thể quay trở lại có một cái bài có một cái uh, hệ thống mà William O'Neill ông có đưa ra là chỉ mua cổ phiếu khi mà nó kéo lên cái đường SMA 50 và Dũng sẽ cố gắng để chia sẻ chúng ta một cái phần đó là SMA 50 sử dụng như nào cho nó đúng vấn đề là như vậy sử dụng bao giờ phải kết hợp khối lượng kết hợp với mẫu hình thì mới là đúng còn nếu mà sử dụng S và 50 mà sử dụng theo bỏ cái khối lượng đi thì cái sử dụng đó là sử dụng rất là đáng trách bởi vì nó không nói được gì ạ à, quy luật cung cầu đúng không quy luật cung cầu nên cái việc mà anh chị em nhớ, nhớ cho dũng là hôm nay nó rưỡi cái đường S mà 50 nhưng thực tế nó không có sự bán tháo nhìn về góc độ ở đây chúng ta thấy là không có sự bán tháo và nó kéo lên đây là nó chứng tỏ là cái vùng này là vùng kháng cự khá là mạnh đúng không vùng kháng cự khá mạnh vùng kháng cự tức là bản thân là cái quá trình mình gãy gần như là cổ phiếu rất khó để giảm sâu trong cái vùng này nên đây chúng ta thấy là một cái tín hiệu tích cực cho cái phiên hôm nay đặc biệt là phiên cuối tuần phiên cuối tuần hôm nay thị trường gãy nhưng rõ ràng là cái việc mà dù là gãy nhưng đây chính là cái nền tảng để giúp chúng ta thấy rằng là cái khả năng thị trường có thể hồi phục trong đầu tuần tới là chúng ta có có cái góc nhìn nhưng dạ, mà có góc nhìn được khả năng thị trường tuần hồi phục trong tuần tới là khá cao ok thế thì tiếp theo chúng ta sẽ thấy là thực tế việc anh chị em mua bán nó lại không quan trọng bằng cái việc của chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu nào đúng không à, đấy chị tú cái quan trọng là chúng ta nắm giữ cổ phiếu nào à, nắm giữ nếu anh chị em mà nắm giữ những cổ phiếu nó giảm ba bốn năm sáu mười phần trăm nhiều hơn thì anh chị em thì ạ à, Ờ, sẽ làm gì ạ à? sẽ có thể thoát ra ờ, ok à, tối nay học ở trên room chị Hương nhá mọi người tí nữa Dũng sẽ vào một vài phút nữa xin cảm ơn ạ à, chúng ta thấy không là cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải gì ạ à? cần phải lựa chọn được cổ phiếu có một trường hợp những những cổ phiếu mà có thể chúng ta sẽ bán ra bán ra nhưng sau đó chúng ta lại mua lại ngay bán ra xong mua lại ngay và cái điều đó anh chị em để ý một chút này anh chị em để ý một chút là những cái chiến lược đó có thể chúng ta bán ra sao lại mua lại ngay lỗ chúng ta bán ra nhưng mà quay trở lại xu hướng ta lại mua lại ngay chiến lược đó có thể ít anh chị em có có thể hiểu nhưng tuy nhiên thì đây là chiến lược đầu tư theo xu hướng nên chúng ta chỉ tập trung vào xu hướng thôi có những cái gì mà không xu hướng thì chúng ta không đầu tư thì trước khi mà chúng ta phân tích về thị trường chung anh chị em thấy là góc nhìn ở đây đó là chúng ta thấy cổ phiếu đang có nhiều cổ phiếu sau khi bị gãy đường SMA 50 nó hồi phục thì đây về cơ bản nó là tín hiệu rất tích cực có những cổ phiếu đây chẳng hạn thế à, có thể nó chưa gãy cái đường SMA đây có dấu hiệu này lơ lửng SMA 50 nhưng tuy nhiên thì nó chưa có khối lượng lớn thì chúng ta cũng thấy là nó là tích cực nhưng không phải là tích cực là chúng ta mua vào khi nào quay trở lại với khối lượng lớn thì lúc này chúng ta mua vào với gọi tích cực hay là những cổ phiếu như vậy ở ờ, DGC có thể nó về SMA 50 nó ở vùng dưới này nhưng tuy nhiên chúng ta thấy là khi nó gặp cái những cái vùng hỗ trợ này đấy, nó, nó rũ mà nó không có khối lượng bán ra nó chứng tỏ là cái lượng cung bán ra ở vùng này rất thấp người không muốn bán ra thì xu hướng hồi nó rất là cao chúng ta còn những cổ phiếu như vậy hòa phát hòa phát thì hôm nay chúng ta cũng thấy rằng là việc mà cổ phiếu hòa phát ờ, không những không giảm sâu mà nó đang có xu hướng hồi phục bây câu hỏi là nếu chúng ta để ý hòa phát anh em để ý hòa phát cái lợi nhuận mà công ty đưa ra năm nay theo anh chị em nó sẽ cao hơn à, cao hơn hay là thấp hơn cao hơn là thấp hơn so với kế hoạch và thực tế ạ anh chị em thường là lợi nhuận các công ty cao hơn hay thấp hơn ạ nó có một kịch lý như này phần lớn cái lợi nhuận các công ty đưa ra phần lớn cái báo cáo của các tài chính của các tổ chức hoặc là các cá nhân phân tích đều thấp hơn lợi nhuận thực tế à, lợi nhuận phân tích bao giờ cũng cao hơn anh chị em biết vì sao không ờ, thấp hơn thực tế rất nhiều bởi vì phần lớn mọi người bao giờ cũng thận trọng nếu mà nó cao hơn thì em phân tích là chuẩn nhưng mà nó thấp hơn thì chứng tỏ em phân tích bị sai hoặc không đúng nên người ta sẽ thích hơn là à năm nay lợi nhuận là tăng 35% thì rõ ràng công ty sẽ được lớn hơn 35%, 4 hoặc 50% và với ban hội đồng quản trị khi họ đưa ra thì việc mà họ đưa ra con số cao hơn họ được thưởng anh chị em ạ bao giờ họ được thưởng nên chính vì vậy nếu mà kế hoạch của Hòa Phát mà năm nay nó lên khoảng 4 50 phần trăm thì anh chị em thấy là đầu tư cổ phiếu đó có phải là cổ phiếu tăng trưởng hay không cổ phiếu đó có phải là cổ phiếu tuyệt vời hay không nên chính vì vậy kế hoạch đưa ra nó là kế hoạch rất là khả thi và kế hoạch rất là cao và thứ hai nữa là hòa phát năm nay có gì ạ có rất nhiều các gì ạ các nhà các nhà máy mà hòa phát đưa ra thì đặc biệt là các nhà máy gì ạ ở Runwood đúng không thép HRC là đang gì ạ đang bắt đầu phun công suất ờ, đang phun công suất thế thì cái quan trọng là thường thì năm thứ nhất năm thứ hai thì các nhà máy không thể nào ờ, chạy hết công suất được có thể năm thứ hai thứ ba thì mọi thứ nó ổn định nó phun rất công suất được thép thì bán ra thì nhu cầu mua là đâu hết đến đó nên cái việc mà để đạt được cái lợi nhuận đạt được các tiêu chí là chuyện rất bình thường quan trọng là thời điểm mua thì chúng ta đã có ở hôm trước chúng ta nói cho anh chị em là đây là một điểm mua nhất định đúng không nên đến hôm nay chúng ta chưa vi phạm thì tại sao chúng ta lại bán ra chưa vi phạm lại bán ra có rất nhiều trường hợp chưa vi phạm và chúng ta lại tiếp tục đợi tích lũy ở trong vùng này chúng ta mua lại và đây là cổ phiếu chúng ta phải đầu tư mất nhiều thời gian mất nhiều thời gian hơn chứ không phải chúng ta cứ mua là mong nó lên đâu ạ à. tại vì nó cần phải tích lũy đủ lượng đủ chất mới đổi những cổ phiếu ACB cũng tương tự như vậy chúng ta biết là trong dạng trước khi nó rũ đây khối lượng rất lớn chứ rất lớn nhưng lần này rũ khối lượng nhỏ hơn chứng tỏ là những cái rũ lớn nó nhỏ hơn các anh em chỉ xem lại một cổ phiếu như này anh chị em thấy rằng là uh, có lẽ là chúng ta cứ toàn tập trung đi đâu mà chúng ta quan tâm đến cái cái quy trình nó xảy ra chẳng hạn các bạn nhìn thấy là trong giai đầu tiên này khi mà cổ phiếu Vietcombank nó lên lần sau nó rũ khối lượng thấp hơn lại tiếp tục đi lên lần sau nó rũ khối lượng lại thấp hơn nữa tiếp tục quay trở lại à, lần sau nó rũ nó không có khối lượng nữa và nó rũ mỗi một lần nó rũ hết mỗi lần nó rũ hết mỗi lần nó rũ hết và khối lượng nó cạn kiệt thì bao giờ nó bước vào chu kỳ tăng và chính vì vậy thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ được là khi nào nó rũ hết à, hay là một số cổ phiếu như cổ phiếu à, tiên phong mạnh một số anh chị em khi mà mua ở đây mà đến hôm nay không bán ra có thể sau khi các bạn không cắt lót thì ngày mai kia nó hồi phục nhưng Dũng sẽ không bao giờ để cho cổ phiếu bị giảm bốn phần trăm mà không bán ra không bao giờ để cổ phiếu để giảm tiếp bảy tám phần trăm không bán ra tại vì Dũng sử dụng hai chiến lược bốn phần trăm hoặc năm phần trăm Dũng bán một nửa và tám hoặc mười phần trăm bán nốt chính vì vậy thì tất cả những cái vùng này một là không mua sớm hai là nếu chúng ta mua ở đây thì chúng ta phải bán hết ở đây rồi chứ không phải đến đây chúng ta mới bảo là kỳ vọng kỳ vọng kỳ vọng làm sao được hết xu hướng thì là hết anh chị em ạ không bao giờ có kỳ vọng kỳ vọng là con dao hai lưỡi à, em sẽ đầu tư dài hạn các bác ơi em vì em nghĩ cổ phiếu này sẽ lên tất cả những kỳ vọng tất cả những cái gì mà không đo lường được đó là cái sự thất bại đỉnh cao chúng ta đã biết rằng là trong đầu tư kỳ vọng là gì ạ kỳ vọng là con dao con dao nó có thể xuyên thủng bất cứ cho ông nào nên chính vậy chúng ta luôn luôn phải có một cái hệ thống đầu tư phù hợp với tính cách con người chúng ta với thị trường nó đang ở đoạn này thì quan trọng nhất là anh chị em sẽ thấy là những cổ phiếu nào giảm mạnh nhất thì thường là những cổ phiếu đó không phải những cổ phiếu chúng ta quan tâm nhiều lắm chúng ta chỉ tập trung vào những cái cổ phiếu nó giảm ít hơn thị trường và những cổ phiếu mà thị trường nó rũ bỏ giả sử nó có sẽ gì ạ à? nó gãy cái đường SMA 50 nhưng nó hồi phục trở lại ngay sau đó có thể dù số anh chị em sẽ biết được đó những cổ phiếu nào tôi chỉ muốn chia sẻ với chúng ta là với thị trường có những cái cổ phiếu tăng trưởng rất là mạnh đặc biệt là trong quý 1 quý 2 nên chính vậy dòng ngân hàng theo Dũng là một trong những ngân hàng có thể chúng ta theo dõi điều này có thể chúng ta đang thấy là lo lắng về covid có thể diễn ra phức tạp hơn nó lo lắng về một cái điều gì nó thể xảy ra với chúng ta nhưng tuy nhiên khi mà cổ phiếu thị trường nó đang hay là bitcoin đang tích lũy thì chẳng có lý do nào để nó phân phối được trừ khi trừ khi các cổ phiếu đó nó xảy ra một tình trạng như là sóng thần như là chiến tranh hay là nó có cái gì đó nó khủng hoảng khủng khiếp hơn còn những cái vấn đề covid thì chúng ta thấy là thị trường nó diễn ra khá là nhiều rồi thì thị trường cũng diễn ra khá là lâu rồi nên chính vậy những cái khủng hoảng covid nó chỉ là cơ hội để giúp bỏ các nhà đầu tư yếu việc giúp bỏ để nhà đầu tư tổ chức họ mua vào nhiều hơn thế thì ở đây chúng ta cũng có rất nhiều cổ phiếu trong cái đợt này chúng ta cũng thấy rằng là những cổ phiếu mà như FPT đây là cơ hội để giúp bỏ và chúng ta đã nhớ những cái bài học mà Dũng đã chia sẻ đây là những bài học mà Dũng đã chia sẻ các anh chị em nhìn thấy không ạ đây là những bài học chúng ta sẽ thấy rằng là những bài học này luôn luôn xảy ra với chúng ta khi nó rũ bỏ và cơ hội nó hồi phục thì đó là những cổ phiếu rất là khỏe nên hãy hãy quan tâm đặc biệt với những cổ phiếu này sau khi hồi phục à, những cổ phiếu xây hồi phục nó sẽ trở thành những cổ phiếu rất là khỏe à, những cổ phiếu thế giới di động cũng đã có những cái quá trình test à, test nó là kiểm tra cung ạ khi mà nó cái lời đáy thứ nhất giảm rất mạnh khối lượng lớn lần thứ hai các bác bán đi bác bán đi bán đi bán thì em cũng thu hòm lên mà chả có ông nào bán ra đây tại vì khối lượng ở đây nó hết sạch rồi không ông nào bán ra thị trường giảm đến mười mấy điểm nó cũng không ông nào bán ra giảm đi em không bán ra giảm đi em bán ra thế chính vì vậy thì cái việc cơ hội nó hồi nhưng nó hồi nó cũng chưa phải lúc chúng ta mua nó cần phải test lại này nên đây chính là lý do chúng ta cần xem là test test test thế nào là test cùng đấy hôm nay dũng chỉ chia sẻ cho chúng ta những phần tương tự như vậy để anh chị em thấy rằng là test cung là một trong những cái phần quan trọng trước khi mà thị trường có thể hồi phục ở Dũng sẽ còn rất nhiều cái video nữa để chia sẻ chúng ta về góc độ khác nhau còn à, cái phần hôm nay thì một số anh chị em có hỏi về là vàng nó sẽ diễn ra như nào thì trước khi mà nói sang vàng thì Dũng chỉ nhấn mạnh là trong cái video này về thị trường chúng ta thì chúng ta thấy là một quá trình mình gỡ bỏ giảm cái đường s 50 mà nó hồi phục được thì đây là tín hiệu tích cực nha đây là tín hiệu tích cực những cái tín hiệu tích cực này có thể có thể nó sẽ giảm tiếp nếu nó chưa xác nhận anh chị em nhớ là anh chị em học kỹ này đọc kỹ này nếu nó chưa có sự xác nhận vào phiên thứ hai thì tuyệt đối không mua vào vì giá nó rẻ anh chị em nhớ giá nó rẻ cũng không mua vào chỉ khi xác nhận chúng ta mua vào cái thứ hai chỉ mua khi cổ phiếu hoàn thành mẫu hình những cổ phiếu nào có những mô hình một số anh chị em chưa hiểu mô hình một số em mô hình nếu chúng ta phải có cái điều kiện nào đó thì chúng ta mua nhưng không phải là chúng ta mua lung tung bừa bãi tại vì mua lung tung bừa bãi chúng ta trả giá và chúng ta biết rằng là đầu tư ra vàng thì anh chị em cũng thấy rồi có nhiều anh chị em thấy rằng là em mua vàng các bác ơi tại vì em nghĩ là vàng nó là kênh đầu tư an toàn nhất thực ra à, vàng là cái đồng đầu tư không an toàn đâu ạ bởi vì khi mà kinh tế nó hồi phục kinh tế thế giới nó hồi phục người ta sẽ bán vàng ra các tổ chức các quỹ họ bán vàng ra khi bán vàng ra thì họ gì ạ à? bán vàng ra thì họ thu tiền để họ đi đầu tư cái khác họ thu tiền để đến ví dụ kia tiền vàng có xu hướng giảm đấy là các nước thì có thể là chúng ta thấy là kích thích kinh tế thực ra họ đã kích thích kinh tế rồi nhưng cái kích thích đó bình thường là kích thích mất giá nhưng rõ ràng là việc mà cái, cái sự hồi phục của nền kinh tế nó mạnh hơn cái sự mất giá của cái đồng ngoại tệ nên chính vậy thì khi mà uh, rõ ràng là đưa cái gói kích thích thay vì mất giá đồng ngoại tệ thì nó lại tăng trưởng nó chứng tỏ là cái cái cái việc mà thị trường kinh tế nó hồi phục tức là cái covid mà đang kiểm soát tốt hơn thực tế đây chính là lý do đúng không? ngoại tệ chúng ta đồng đặc biệt là đồng đô la mỹ vừa rồi nó tăng giá khi mà tăng giá thì vàng sẽ giảm đấy là cái lý do thứ nhất thứ hai là bán vàng ra bán vàng ra bán vàng ra thì vàng sẽ giảm nên chúng ta cần phải biết là quy luật của nó còn mới ông Việt Nam thì chẳng biết gì chúng ta cứ đi mua mua vàng vào và nghĩ rằng là vàng nó tốt thì đấy là lý do vì sao chúng ta cứ đầu tư mà chạy sao hiểu sao vàng nó cứ giảm như vậy đấy là lý do có rất nhiều người khi mà chúng ta đầu tư kể cả bất động sản kể cả vàng chúng ta không nắm rõ được nguyên nhân tại sao chúng ta mất tiền đây là cái biểu đồ của vàng vàng có thể hồi phục nhưng ít nhất thì chúng ta thấy là cái đáy này có thể nó sẽ có thể gãy có thể gãy cái đáy này nhưng ở phía trên này hồi phục nó cần phải xuyên qua vùng này hồi phục nó phải xuyên qua vùng này và tất cả các đường SMA 200 50 150 giá vàng đang ở dưới những vùng này thực tế là chúng ta thấy là nó sẽ rủi ro rủi ro mang chất hệ thống của chúng ta còn nhiều điều khác nữa thì trong buổi tối hôm nay có lẽ các anh chị em tôi chỉ muốn nói anh chị em là chỉ số vn index của chúng ta về góc độ như cái phim này đó là mang tín hiệu tích cực nha vn index ạ à tích cực vậy chúng ta lựa chọn uh, lựa chọn những cổ phiếu nào thì với thời điểm này chúng ta chưa lựa chọn bởi vì chúng ta chỉ biết là khi nó gãy cái đường SMA 50 khối bán tháo mà không bán tháo nhà bán tháo gãy mà không có sự bán tháo thì đặc biệt nó hồi cái phiên thì đây chính là cái cơ hội để khi thị trường xác nhận phải xác nhận thì chúng ta mới mua vào không xác nhận thì không mua vào à, chỉ xác nhận mới mua vào còn không xác nhận thì không mua vào và còn nhiều cái điều khác nữa Dũng muốn gửi anh chị em trong cái chương trình hôm nay nhưng tuy nhiên thì thời gian hiện tại nó không còn nhiều tại vì ờ, <clears throat> để đầu tư chứng khoán anh chị em nhớ trong phân tích kỹ thuật thì VSA là một hệ thống phân tích tuyệt vời nhất không có hệ thống nào có thể tốt hơn VSA cả nên chính vậy nếu anh chị em đã đầu tư về chứng khoán thì phải biết phân tích kỹ thuật VSA các anh chị em có thể theo dõi những cái gì ạ video của Dũng trong cái kênh của Dũng hoặc là có một số tài liệu sau đợt này thì ờ, Dũng sẽ gửi cho anh chị em các tài liệu tài liệu ở trên cái group sát thủ đầu tư chứng khoán à, buổi sau Dũng sẽ công bố thì anh chị em nào đăng ký vào room trong sát thủ đầu tư chứng khoán một cái room mà Dũng đang quản lý thì anh chị em sẽ nhận được cái tài liệu trong đó đúng không thì sau khi mà anh chị em đăng ký à, cứ vào đăng ký vào room này cứ vào join vào room sát thủ đầu tư chứng khoán thì sẽ có những tài liệu về viết A Dũng sẽ à, ngày mai nếu ngày mai không có gì thì Dũng sẽ áp vào trên đấy thì anh chị em cứ vào để mà tải thôi đấy nhưng với được cái, cái để lấy được cái tài liệu đó thì anh chị em phải vào cái room sát thủ đầu tư chứng khoán để lấy đấy thế thì chúng ta lấy được là chúng ta sẽ gì ạ à? sẽ có cái kia cái, cái cái cách để chúng ta đọc chúng ta tìm hiểu về tại sao VSA lại quyền lực cái thứ nhất cái thứ hai là anh chị em cần phải gì ạ à? trong đầu tư chúng ta phải biết chúng ta tính cách gì à, trước khi mà chúng Dũng nói kết thúc rồi có bốn loại tính cách à, D à, D I S C thì D là mạnh mẽ I là chúng ta là nó mang tính chất là truyền cảm hứng S là yêu thương và cái tính C là tính mà chúng ta gọi là logic thì tất cả tính cách đó nếu anh chị em nắm rõ được thì biết mình lựa chọn tính cách nào và có rất nhiều tính cách đặc biệt là tính C ai tính C là tính mà logic thì chúng ta cần phải tìm ra cho mình một cái hệ thống rất là gì ạ à? chuẩn bởi vì khi mà chúng ta làm hệ thống sai thì nó sẽ đi kéo theo tất cả những hệ thống vệ lụy không không đáng có một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của Dũng trong buổi tối hôm nay cho anh chị em có một tuần mới thật nhiều niềm vui DISC đúng không trường giả tuần mới thật nhiều niềm vui thật nhiều năng lượng và đấy là những cái chia sẻ mà Dũng mong rằng là chúng ta sẽ nhận được rất nhiều giá trị trong cái video này mong rằng là chúng ta sẽ gặp nhau trong những video tiếp nếu các bạn nào thấy rằng là video này thấy hay có giá trị hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn là đặc biệt là cái trang page của Dũng tại vì trên đó Dũng chia sẻ khá nhiều đầu tư chứng khoán DVD ạ trang page có nội dung là đầu tư chứng khoán DVD thì anh chị em đăng ký trang page của Dũng để trong những trang đấy thì thực sự là có rất nhiều các câu nói có rất nhiều các uh, uh, chia sẻ và Dũng tin chắc là khi anh chị em vào anh chị like là kiểu gì cũng sẽ có những cái thông tin tuyệt vời trong đó đặc biệt là những cái khóa học tới cũng sẽ khơi trẻ đây là cái cái trang của Dũng thì anh chị em có thể à, ấn vào đây đăng ký vào đây là xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào những chương trình sau xin cảm ơn